em à, Tony Tiến xin chào quý chị các bạn nhé hôm nay sẽ ở giải cổ thang mặt cổ thang dưới đây đít này nó làm xong rồi giờ em làm mặt bên đây nhé toàn bộ đây chúng ta kéo theo cầu vân từ trên dưới à. xin mời quý chị cùng xem và nhớ ủng hộ kênh của Tony Tiến nhé chúng ta còn một chổi à, giả gỗ ạ chổi đây là vân giả gỗ tạo giả gỗ nha và một lon à, dầu gỗ nhé đây này bắt đầu em sẽ tạo vân cho chi tiết cho quý chị xem nhé mình sẽ ngồi làm từ đây thì cận cảnh lên cho quý chị xem nhé đây, một con gỗ của chúng ta thì vừa rồi chúng ta kéo thì chúng ta phải kéo theo đúng cái thế gỗ của nó nhé nó kéo từ trên xuống dưới này đó chúng ta sẽ kéo từ vậy nhé cứ kệ quý chị theo cái à, thế gỗ thôi chúng ta kéo làm sao cho tự nhiên nhất nhé tự nhiên nhất mà thuận tay nhất các bạn nhé chúng ta thỉnh thoảng cho một em cho cái đây, tầm này em cho một cái vân kiểu khác đi nhé nó xoáy kiểu khác đi chúng ta không xoáy kiểu đó nữa đó nó xoáy như vậy thì quý anh chị đã thấy khả ờ, năng nó khác đi đúng không rồi nhỏ thôi quý anh chị nhé đó, mắt xoáy của chúng ta như vậy là nhỏ đi một chút rồi chúng ta kéo từ trên xuống dưới này kệ nó quý anh chị nhé những cái đường gì thì chúng ta cũng làm theo nó từ từ đó không gì phải à, sợ phải vội ạ cứ từ từ làm trời tối rồi thì chúng ta làm ngày mai không gì hết làm thật cho đẹp vậy thôi em nói cho thôi chứ nhanh thôi quý vị không chậm đâu nhé thì mấy cái đường này ít này nhỏ này thì làm nhanh thôi em đã tạo được à, một cách nhanh nhất cho quý chị à, chậm rãi nhất để cho quý chị hiểu đó cái đoạn trên này cũng được chúng ta phải kéo ngang đọc ở đấy nhé rồi chúng ta kéo xong rồi chúng ta kéo tiếp cái tấm bên trong này có xong điện đi dần lên trên các bạn nhé em sẽ làm một chùm sơ di cầu thang này quý anh chị hãy theo dõi trên kênh nhá quý anh chị xem hai kênh ạ à. Tony Tiến Sơn Đòn và Tiến Sơn giả gỗ giả đá nhá giả gỗ thì em chuyên về à, giả gỗ còn Tony Tiến Sơn Đòn em sẽ tổng hợp các à, video uh, cuộc sống hàng ngày tại ờ, khu vực đường hới ờ, em đang sinh sống ạ à. em chia sẻ về du lịch cũng có về về ăn uống có với chị nhé kênh kênh vlog uh, quý chị ạ còn uh, em sơn giả gỗ giả đá thì cũng vlog nhưng em làm chuyên về giả gỗ giả đá thôi cái thương hiệu đấy em chuyên về làm sơn đấy em nói chuyên về làm sơn đấy nhé đây là chuyên nhà sơn nhà sơn giả gỗ giả đá thì chúng ta cầm thể rẻ theo luôn nhé bị cái gì thì chúng ta xử lý ngay không nên chậm trễ để nó khô khó cạo dòng này nhanh khô lắm các bạn nhé chúng ta làm như để trong tí chúng ta lau chùi luôn không phải cần phải cạo đâu các bạn nhé rồi đã như vậy đã xong thì em sẽ làm đường tiếp theo đến đây nhé sẽ kéo từ đây cứ lên trên xuống đi cho nó đường thì ra đường này đến sau cái thớ gỗ của chúng ta làm sao cho tự nhiên thoải mái nhất tức là quý anh chị có thể làm à, mức độ quý anh chị làm có thể đẹp nhất cái này ngắn thì chúng ta mới làm này các anh chị mà mới làm mà làm đường này là dễ làm thôi cái đường dài hơn nhé ngắn một chút này quý anh chị kéo được mà kéo tự nhiên từ trên xuống dưới cho các bạn nhé đừng có hoa nghè mắt nghè nhiều quá nó không đẹp vì mặt càng nhỏ mà mình làm theo vân gỗ đúng như ngày xưa làm kéo ngang này cũng có này ngang này chúng ta phải kéo đường kia phải theo vân như vậy theo vân kiểu gì thì chúng ta kéo cái vân kiểu đó anh chị không biết ở dưới thì quý chị cái trần này em vẽ cái trần nữa cái video trước này quý chị hãy à, theo dõi nhé với video trước thì nó sẽ cụ thể hơn này hai cái này nó vào nó sẽ đỡ hơn là nằm mắt ít thôi các bạn nhé mà trong này không quan trọng chúng ta nằm mắt ít nên thoáng được để nó tự nhiên mắt nhiều quá thì nó cũng bị lỗi là xấu rồi anh quý chị thấy em làm nên cũng làm đơn giản thế thôi nên này tí em cho một cái xoáy là xong đơn giản xoáy dân dã đơn bình thường thôi giác ờ, cái tầm mắt họ đập vào nó họ nhìn nếu mà tôi không phải dừng nó ờ, nhìn họ không biết được bạn nhé đây bên trên tay trái cho quý vị xem này nó không thuận nhưng mà những người buộc phải vẽ thôi các bạn nhé một cây này nha tầm bán hơn một các bạn đó em vẽ tầm mắt ờ, chân tự nhiên nhất đấy xong em sẽ quay chỉnh sửa lại luôn nha cho được luôn là sang mặt bên kia các bạn nhé mặt bên kia nó là xong rồi mặt bên kia như này thôi thì nhanh thôi khoảng tầm 10 phút 15 phút là xong cái việc giải phóng 15 phút rồi nó không nhiều đâu vì cái tấm to mình dưới trần dưới thì mình đã làm rồi thì nó nhanh hơn đó. đường trên này sót thì chúng ta phải buộc phải kéo ngang tí hoặc là kéo hết mức thì nó sẽ đỡ hơn này tí lên trên kia mình ngồi cũng được nữa. đó kéo như vậy nên là hết tầm mình tí mình lên trên mình ngồi như quán bạn nhé đường trên này đơn giản này. Dạo này nó với quá thì nó hơi ờ, mình đứng hơi bị với thì nó hơi xấu đó tay mình làm sao thoải mái nhất đó. các bạn làm sao mà phải nó tự tin nhất thì chúng ta mới đẹp được nhé các bạn mà nào mà run run ra sợ mà không tự tin thì nó khó như vậy thì như chị vậy cho em đoạn nào này nó hơi nối thì chúng ta phải chỉnh cảm ơn các anh chị các bạn cứ thẳng tay cho em không có gì mà mất tự tin nhé cái gì mình mất tự tin mình sẽ đang sẽ không làm chủ được thôi về chạy cục như vậy nhé hạn chế chạy cục nhìn các là chạy cục chúng ta chỉnh luôn rồi xong đó nên lên trên em làm lên trên nhé xuống xuống xuống xuống đứng lên đây nữa đứng dưới chúng ta kéo thẳng lên các bạn nhé chúng cắt thẳng thì ờ, nó đỡ phải ờ, dính ra thì chúng ta đỡ hơn này nhé các bạn nhé mình kéo ờ, đang kéo dọc kéo xuôi cũng được kéo đúng theo lỗ của nó đấy lỗ ngang là ngang dọc là dọc cháu xong một tí em kết đồ bóng luôn nó cũng chị xem rồi phần giả gỗ đã xong rồi rồi cuối video em to lên tiến cũng à, xin phép dừng ở đây nhé em đã tạo vân gỗ xong rồi xin quý chị tặng à, em to lên tiến một like ạ và anh em nào chưa bấm nút chuông hay bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video nhé em xin chào và hẹn gặp lại